Con cò đã lập tức phải trả giá vì điều này. Nó đã lợi dụng chiếc cổ dài của mình hỏng cướp lấy miếng thịt ngay trước mặt đại bàng. Nhưng ngay sau đó, đại bàng đã cho cò một bài học vô cùng đắt giá. Nó đã giả vờ làm rơi miếng thịt gần song sắt để dụ con chim thò đầu vào. Tiếp tới là đòn tấn công nhanh như điện và vô cùng chuẩn xác để tóm lấy đầu con cò. Nếu không có may mắn thì có lẽ rằng con cò đã không còn sống sót sau khi bị đại bàng tóm được. Tại bàng biển Stellar cao khoảng 15 tới 20 mét, được xây trên các cây lớn. Chúng có tuổi thọ trung bình khoảng 70 tuổi, có thể xem là một trong những loài động vật có tuổi thọ cao nhất. Thế nhưng trước khi đạt tới độ tuổi này, đại bàng phải trải qua một khoảng thời gian khắc nghiệt và đầy đau đớn. Năm 40 tuổi, mỏ đại bàng trở nên yếu đi, bộ lông trở nên quá dày và nặng, rất khó để có thể bay nhanh và bay cao trên không trung. Đây là lúc mà đại bàng phải đưa ra hai quyết định, nằm chờ chết hoặc phải tự mình trải qua một cuộc lột xác đau đớn kéo dài 150 ngày. Tại tổ đại bàng trên đỉnh núi, nó sẽ đập mỏ vào mỏm đá cho tới khi gãy rời ra. Khi mỏ mới hình thành, nó lại bắt đầu bẻ gãy hết toàn bộ móng vuốt. Khi móng vuốt mới đủ chắc, nó lại tự nhổ đi từng sợi lông cho tới khi nhẵn nhụi và chờ lông mới hình thành. Một quá trình lột xác đầy đau đớn, nhưng chắc chắn rằng nếu không có một ý chí kiên cường sẽ không thể nào vượt qua được. Không những vậy, đại bàng còn được biết tới như một loài động vật thông minh và sẵn sàng đối đầu với thử thách, thể hiện rõ nhất qua cách chúng đối đầu với mỗi cơn bão. Không như tất cả mọi loài đều chạy trốn cơn bão, đại bàng sẽ bay lên đỉnh núi thật cao đứng chờ. Và khi cơn bão ập tới, đại bàng sẽ tận dụng sức mạnh của cơn bão để đưa đôi cánh của mình bay thật cao lên bầu trời. Đối với đại bàng, cơn bão không hề là một điểm giữ, nó là đòn bẩy, là cơ hội để củng cố thêm quyền lực thống trị bầu trời. Và sau đây, mời các bạn tới với những trận chiến kinh điển của loài chim này. Trở thành mục tiêu để kẻ đi săn tấn công là một điều tồi tệ. Thế nhưng cùng một lúc, bị hai kẻ đi săn đuổi theo thì lại càng tồi tệ hơn. Đó là tình huống mà một con linh dương sen búc phải đối mặt. Nó đã bị một con đại bàng và hai con chó rừng đuổi theo đồng thời, khiến cho cuộc chiến sinh tồn càng trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, kết cục của cuộc chiến mới là điều khiến chúng ta bất ngờ. Không phải đại bàng hay chó rừng mà kẻ chiến thắng cuối cùng lại chính là Linh Dương khi có thể trốn thoát khỏi những kẻ thù nguy hiểm này. Một con đại bàng bị thương ở một bên cánh đã không may rơi xuống vườn quốc khỉ. Đó là một ngôi đền tại tỉnh Kampong Cham, Campuchia. Đây là nơi có rất nhiều những con khỉ đuôi lợn và khỉ đuôi dài cùng sinh sống. Đại bàng là kẻ thù thường xuyên săn khỉ con để ăn thịt. Liệu rằng bầy khỉ có nhân cơ hội này để trả thù hay không? bầy khỉ đã tỏ ra vô cùng tò mò khi thấy vị vua bầu trời bị thương và rơi xuống khu vực của chúng. Do đó, những con khỉ đã bao vây con chim và thậm chí một số con khỉ hiếu động còn tiến tới tấn công con đại bàng. Rất may cho con chim là ngay sau đó, những người cứu hộ động vật của Liên minh Động vật Hoang dã đến giải cứu. Mặc dù vậy, người ta vẫn không biết nguyên nhân bị thương trước đó của đại bàng là gì. Thứ ba, hổ mang rừng tử chiến với đại bàng. Một con đại bàng ăn rắn lâu nông đã có một cuộc đối đầu không hề khoan nhượng với một con rắn hổ mang rừng rậm. Đây là loài rắn bản địa ở châu Phi và cũng là loài rắn dài nhất trong chi rắn hổ mang thật sự với chiều dài có thể lên tới 3,1 mét và có thể thích nghi rất tốt với môi trường bán thủy sinh và được xếp là loài rắn rất nguy hiểm. Chúng là loài rắn cắn nhiều người nhất trong các loài rắn hổ châu Phi và có thể gây tử vong cho nạn nhân sau 30 tới 120 phút nếu không được điều trị Lý do là bởi vì chúng thường tiêm lượng nọc độc lớn trong một lần cắn duy nhất. Tuy nhiên, đứng trước thiên địch của mình thì con rắn độc cũng trở nên bất lực. Đại bàng sau một hồi thăm dò đối phương đã tung đòn kết liễu bằng cặp móng vuốt sắc nhọn cũng như chiếc mỏ cứng với những cú mổ đầy uy lực. Cung lạnh giá luôn là thử thách đối với bất cứ sinh vật sống nào và chúa tể bầu trời cũng không phải là ngoại lệ. Với sải cánh dài tới 2 mét và đôi mắt có thể nhìn xa tới 3 km. Một con đại bàng vàng lang thang tìm kiếm thức ăn nhiều ngày liền nó đã phát hiện ra một cái xác cáo đang được bày quạ rỉa thịt. Vốn thích ăn thịt tươi sống nhưng món thịt đông lạnh này cũng không phải là lựa chọn tồi trong mùa lạnh giá với thức ăn vô cùng khan hiếm này. Những con quạ liên tục làm phiền vì bị cướp thức ăn. Thế nhưng, đó không phải là tất cả trở ngại của đại bàng. Một con đại bàng vàng khác to lớn hơn đã bay tới cướp thức ăn của nó. Trận chiến sau đó nổ ra nảy lửa và kẻ to lớn hơn này đã chiến thắng như một quy luật tất yếu của tự nhiên. Tại khu vực vườn quốc gia Masai Mara, một khu dự trữ thú săn lớn nằm ở Narok, Kenya, một cuộc đối đầu hiếm thấy đã diễn ra giữa chú tẻ bầu trời và những vị vua dưới mặt đất. Đó là trận chiến giữa đại bàng và bầy sư tử. Khi bị rơi vào tay kẻ thù, thì số mạng đại bàng gần như đã được an bài vì nó không thể phát huy lợi thế trên không của mình. Hơn nữa, số lượng áp đảo của sư tử cũng khiến đại bàng không có cơ hội phản công. Thế nhưng thế sự đâu có gì là tuyệt đối. Trong lúc gần như tuyệt vọng nhất, thì một bất ngờ đã xảy ra Nhân lúc bầy sư tử lơ là, đại bàng đã tung cánh bay lên trời và thoát chết trong đường tờ kẽ tóc một cách ngoạn mục. Một trận đấu mà sư tử đã có quá nhiều lợi thế trước đối thủ của mình, tuy nhiên cái kết cuối cùng lại hoàn toàn bất ngờ.